và bác nào mà chưa biết đến muốn được tư vấn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em bên em sẽ tư vấn cho các bác với bộ hột tài xỉu lắc mạnh lên tài lắc nhẹ xuống xỉu 73 này em bao tan tích cho các bác hột hoàn toàn không tang các bác nhá đầu tiên là thử nam châm tôn cả mặt cái nữa nam châm không hít gọi đèn thì bao trong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 lên tài đó bây giờ em sẽ lắc mạnh để em giữ tài đó một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này bây giờ em sẽ lắc nhẹ để cho nó xuống xỉu xuống xỉu đúng không ạ em lắc nhẹ để giữ xỉu đó đó đó xỉu xỉu tiếp bây giờ lắc mạnh lên tài nha các bác nha đấy lên tài ba chén bão luôn được chưa các thấy sao ạ về cái bộ hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tài lắc nhẹ xuống xỉu này rất là dễ dàng cho các bác tay cái đi lắc mà lại hoàn toàn không ta tất nhiên là trong tài xỉu thì mình sẽ gặp chén phản nó là chuyện bình thường rồi có nhiều khi cái lực tay của mình nó nặng mạnh nhẹ nhiều khi mình có thể là mình chưa điều khiển được quen nó vẫn sẽ gặp chén phản thế nhưng mà các bác mà mua bộ hột tài xỉu 73 này về lắc mạnh lên tài lắc nhẹ xuống xỉu này các bác tập lắc khi nào mà mình quen tay thì mình đã có thể điều khiển cái bộ hột đi theo ý muốn của mình rồi